Chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đến đoạn này rồi ha. Thì khi các bạn đã móc cho mình xong cái phần miệng của ba lô rồi nè, có tổng cộng là 16 hàng ha. Thì 16 hàng đó là cái cạnh này nè. Đây là bên thân hông của ba lô ha. Đã có 16 mũi móc nè, thì các bạn sẽ móc cho mình 16 hàng móc. Sau đó mình sẽ khâu cái phần à, này vào trong cái khóa kéo nè. Đây ta sẽ đặt như thế này vào ha, sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu lại và để cho việc khâu nó được dễ dàng hơn các bạn có thể sử dụng cho mình những cái kẹp bướm nè hoặc là kẹp giấy hoặc là mình cũng có thể sử dụng ghim ha các bạn sẽ ghim cho mình các cái vị trí này lại nè để mình cố định được cái mũi ghim thì ở đây mình sẽ sử dụng cái mũi ghim như thế này ha ta sẽ cố định lại các cái điểm tương đương với nhau nè cố định cho mình hết một vòng quanh cái dây kéo này luôn ha sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu nè thì ở đây mình sử dụng kim khâu tay có cái khoảng luồng dây nó hơi to tí ha những bạn nào mà không có cái kim này thì có thể sử dụng kim bình thường cũng được và mình sử dụng chỉ có cái màu tương đương với cái ba lô còn ở đây mình sử dụng cái khổ lỗ to nè nên mình sẽ sử dụng luôn cả cái sợi mà mình móc đây ha thì cái sợi này nó có cái độ dày các bạn sẽ kéo cho mình một đầu ra sau đó mình sẽ kéo dần dần ra như thế này thì cái sợi len của mình nó sẽ nhỏ dần nè sau đó chừa cho mình một đoạn len và các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đầu này lưu ý là khi các bạn hoàn tất cho mình cái phần miệng của ba lô rồi nè đến cái điểm cuối cùng thì các bạn khoan hãy cắt len ha mình sẽ lên một xích sau đó kéo dài cái sợi len ra và giữ cái vị trí này lại nè sau đó mình sẽ cố định các cái mũi móc lại với các cái điểm tương đương với dây khóa kéo và mình sẽ tiến hành khâu lại thì cách khâu cũng đơn giản đâm kim từ dưới lên trên vào hai cái đường à, hai cái điểm mà tương đương với nhau ở cái phần à, mà mình móc á, thì các bạn sẽ đâm kim dần dần vào các cái chân móc liên tiếp nhau với các cái điểm tương đương ở cái dây khóa kéo là được cứ đâm kim từ trên xuống sau đó đâm kim từ dưới lên nè và hai điểm tương ứng với nhau ha vào chân kế tiếp nè sau đó tiếp tục nè chân kế bên ha và điểm tương đương nè khâu dần dần cho mình cho đến hết tiếp đến là mình sẽ cắt cái phần lót ở bên trong thân của ba lô nè thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một lớp vải thước dây ha thước kẻ nè và phấn vẽ thì phấn vẽ này sử dụng trong cắt may ha bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái phần à, lót đó các bạn sử dụng cho mình thước dây nè sau đó sử dụng cái phần đáy của ba lô đo cho mình cái chiều sâu đây từ bên thân hông này ha giữ nguyên và kéo ra luôn tới phần đáy nè và kéo qua cái thân hông bên kia luôn ở đây của mình được tổng cộng là 31 cm các bạn sẽ đo cho mình 31 cm này vào trong cái tấm vải lót nè đây sau đó đánh dấu cho mình hai điểm từ chân thứ nhất cho đến cái cm thứ 31 đây mình sẽ có được một cái đoạn như thế này rồi ha thì tiếp tục từ hai cái điểm mà mình đánh dấu này dời lên cho mình thêm 3 cm nữa hai đầu tương đương luôn ha dời lên 3 cm nè sau đó mình sẽ tiến hành đưa cái phần à, thân trên của ba lô vào trong ở cái chân mà mình đánh dấu 3 cm đó ha đoạn này lát nữa mình sẽ tiến hành viền nối nè và làm tương tự cho mình bên cạnh này ha từ điểm đánh dấu lên 3 cm sau đó đưa thân trên của ba lô lên khi đã cố định được cho mình hai vị trí như thế này rồi nè thì các bạn sẽ tiến hành dùng cho mình phấn vẽ và mình sẽ vẽ cái khung của cái thân trên ba lô thì các bạn khi vẽ các bạn sẽ chừa cho mình một cm ở phía ngoài từ cái thân ba lô ra phía ngoài ha thì mình sẽ chừa tầm khoảng 1 cm nè đây vẽ cho mình cho hết cái vòng này ha sau đó tiếp đến sẽ vẽ cho mình một vòng sát ở bên trong sát với cái mép của cái thân ba lô nè để lát nữa mình khâu cho nó dễ dàng hơn ha khi đã có cho mình được họa tiết như thế này rồi thì tiếp tục sẽ vẽ cho mình một cái tương đương ở bên cạnh nè thì để vẽ tương đương các bạn sẽ đo cho mình làm sao cho nó thẳng hàng ha vuông góc với cái thước nè đây sau đó từ đây mình sẽ giống qua bên này thì cái điểm vẽ tiếp đến nó sẽ nằm ở đây ha các bạn sẽ tiếp tục vẽ cho mình cho cái bên còn lại nè đây canh cho nó vuông góc nè sau đó mình sẽ vẽ bên còn lại ha khi đã có được hai đầu vẽ của thân trên rồi tiếp tục sử dụng cho mình cái thước dây và mình sẽ đo ở cái thân của cái phần đáy ba lô á thì cách đo ở phần đáy ba lô các bạn sẽ đo cho mình một nửa bên thân hông đây thân hông của mình thì các bạn đo cho mình ở cái điểm chính giữa tiếp đến là đo ngang qua cái phần thân trước và đo tiếp một nửa thân hông còn lại lúc này của mình sẽ được 32 cm nè các bạn sẽ lấy cho mình cái kích thước 32 cm này cộng thêm cho hai mũi để mình có thể vẽ được cái khúc ngoài ha chừa ra mỗi bên 1 cm nè để mình khâu cho dễ dàng sau đó mình sẽ đưa cái đoạn 34 cm này vào đo với cái phần ờ, thân trước nè chia đều làm sao cho mình cho nó nằm ở cân chính giữa như thế này nha sau đó mình sẽ tiến hành vẽ thì các bạn sẽ chọn cho mình gạch cho mình hai điểm từ số 1 đến số 34 theo cái vị trí này ta lấy thước kẻ nè các bạn sẽ vẽ cho mình từ cái thân trước các bạn dời lên cho mình 1 cm ha mình sẽ vẽ cái đoạn này sau đó vẽ ngang qua đến cái cạnh bên này thì ta cũng chừa một cm từ cái mép của ba lô thân trước ha sau đó cũng vẽ như thế này góc vuông nè và các bạn sẽ vẽ cho mình cạnh tương tự chừa lên một cm nè vẽ đến cái điểm mà mình đánh dấu chân thứ 34 cm ha vẽ ngang qua nè sau đó ở đây cũng chừa ra một cm thì như vậy là mình sẽ có được một cái họa tiết khâu như thế này các bạn sẽ cắt cho mình theo cái đường mép mà mình vẽ ở phía ngoài ha đến cái góc của cái thân trước với cái thân dưới á đây thì mình sẽ cắt nhọn như thế này các bạn không cắt cái đường bên trong mà cắt cái đường bên ngoài thôi ha tương tự cho bên này cũng vậy nè cắt hoàn tất được cái vải lót này thì mình sẽ có được một tấm vải như thế này ha sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình một mặt thân trước qua một bên trước đây thì ở đây mình đã có khâu sẵn một bên rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn khâu cái bên còn lại ha trước khi khâu các bạn sẽ dùng kéo và mình sẽ cắt một cái đoạn ở chính giữa của phần thân dưới với cái phần thân trên nè thì đây là cái đoạn phía ngoài ha các bạn sẽ cắt cho mình xuống phía dưới nè một cm đến cái mép của thân trên sau đó tiếp tục làm bên tương tự kéo xuống một cm nè sau đó tiếp tục mình sẽ cắt 1 cm nữa từ cái điểm mà mình vừa cắt đó vào bên trong tức là cái góc của phần thân dưới với phần thân trên nè mình sẽ cắt vô 1 cm đến cái mép mà mình vẽ sát cái phần thân trước nè cắt vô cho mình 1 cm ha sau đó tiếp tục làm bên tương tự từ cái điểm mà mình vừa cắt nè sát mép 1 cm đây ta sẽ được một cái góc như thế này ha sau đó mình sẽ tiến hành khâu cái mặt này vào trong cái mặt len của thân trước ở thân trước của ba lô hàng móc ngoài cùng của mình các bạn sẽ đưa cho mình mặt phải của hàng móc ngoài cùng này ra phía ngoài để cái mặt trái ở bên trong á nó sẽ có những cái chân móc nằm ngang nè cái đường móc nằm ngang như thế này thì mình sẽ tiến hành à, khâu vào những cái đường móc nằm ngang này ha đây đặt cho mình cái mặt trái của ba lô ra sau đó mình sẽ ốp cái mặt trái của tấm vải lót nè lên nè các bạn sẽ sử dụng cho mình cái mép này mình gặp lại gặp vào cái đường trắng mà mình vẽ sát với cái phần thân ba lô ha ta có thể sử dụng kim đánh dấu kẹp bướm hoặc là những cái vị trí để định vị nè ở đây mình sử dụng là kẹp giấy nè các bạn sẽ gặp cho mình sát với cái mép mà mình vẽ ở bên trong sau đó đưa vào một góc của thân trước ba lô nè đây là bên hông nó sẽ như thế này sát vào sau đó mình sử dụng kim đánh dấu và mình sẽ đánh dấu lại được một bên rồi các bạn sẽ làm cho mình một bên còn lại tương tự cũng gặp vào một cm sau đó mình sẽ ghim lại ở cái vị trí này ha thì lúc này cái ờ, tấm vải lót của mình nó sẽ được kéo căng ra như thế này tiếp tục mình sẽ ghim đánh dấu lại ở cái điểm trên cùng nè cũng gặp cho mình với cái đường móc mà mình vẽ ở bên trong sát với cái thân trước của ba lô ha cũng đánh dấu lại và lần lượt mình sẽ đánh dấu vào các cái điểm tương ứng sau khi mình đã cố định được vải lót với cái thân trước của ba lô rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng kim khâu và mình khâu cái phần vải lót này vào trong thân của ba lô sử dụng cho mình chỉ cùng màu với vải lót tạo một guốc nè sau đó tiếp tục mình sẽ khâu từ cái điểm này trước ha tháo ra nè ta sẽ tiến hành khâu từ tấm vải lót nè và mình sẽ khâu với cái đường nằm ngang của mỗi chân móc ha đây là cái đường nằm ngang của chân móc mình nè sau đó tiếp tục đâm kim xuống phía dưới và tấm vải lót và cái đường nằm ngang tương đương của cái chân móc kế bên ha tiếp tục nè như vậy là vải lót sẽ được khâu hoàn chỉnh ha các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết thì mình sẽ có được một cái lớp khâu như thế này việc mà mình khâu lót với cái chân móc nằm ngang của mỗi đường móc nè thì lúc này khi mà mình nẹp vào á các cái chân móc của mình nó sẽ không có ảnh hưởng ha khi mình đâm qua các cái chân móc nè thì nó sẽ không có bị dính đến cái vải lót ở bên trong đây các cái chân móc của mình nó vẫn móc bình thường ha đây là cái phần dây khóa kéo mà mình có được nè thì bây giờ các bạn tiếp tục khâu cho mình cái phần lót ở dây khóa kéo này trước cắt cho mình một lớp vải lót mà khi mình đặt cái phần thân trên của ba lô lại nè thì mỗi bên nó sẽ chừa ra tầm khoảng 1 cm ha góc này cũng chừa 1 cm nè và góc này cũng tương đương ha bên này cũng vậy sau đó mình sẽ cắt một đường nằm ở chính giữa đường cắt này nó sẽ bằng với chiều dài của miệng dây khóa kéo ha ta úp hai mặt trái của cái phần len với cái tấm vải lót lại với nhau nè đây cái khoảng trống này ha các bạn sẽ cắt cho mình ở hai bên góc một cái đường thẳng như thế này bên này cũng tương đương nè mình sẽ có được một cái lớp lót cho phần ờ, dây khóa kéo như thế này ha sau đó mình sẽ tiến hành khâu lại nè thì đưa cho mình mặt trái úp với mặt trái đây đặt hai mặt trái úp với nhau sau đó cái đoạn mà mình cắt ở góc á các bạn sẽ tiến hành gặp cho mình xuống phía dưới đây mình sẽ tiến hành dùng kim và mình khâu lại ha sau đó tiếp tục ở phía ngoài cũng gấp cho mình một cm vào và mình sẽ khâu hoàn tất cho cái phần này như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái lớp lót ha đây đây là lớp lót ở bên trong nè đây dây khóa kéo ha bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp cái phần này với cái phần thân trước thì khi mà mình móc cái phần dây khóa kéo á các bạn không cắt len nè thì mình sử dụng cái đoạn này để mình khâu vào ta sẽ đưa cái mặt trước của ba lô áp sát vào người ha và mình sẽ móc theo cái hướng này tổng số mũi móc của cái hàng này với cái phần dây khóa kéo nó sẽ bằng nhau nên các bạn sẽ đâm cho mình vào các cái chân móc tương đương với nhau của cái phần thân trước nè với chân móc kế tiếp của phần thân hông móc vào đây một mũi móc đơn ha tiếp tục hai chân móc kế tiếp nhau nè một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết bên thân hông còn lại cũng làm tương tự ha ta cũng đưa cái mặt thân trước này nè nó hướng về phía người sau đó mình sẽ đâm kim từ cái à, bên à, thân trước sau đó mới đâm kim ra cái phần dây khóa kéo nha thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần thân trước với dây khóa kiểu như thế này đây là phần khóa nè bên trong ha ở bên dưới thì hai cái khoảng thân hông của tấm vải lót mình chưa có cố định lại nè thì nó sẽ có một cái đoạn hở như thế này các bạn sẽ tiến hành lộn cho mình cái ba lô này ra phía ngoài ha lộn theo cái khoảng trống ở bên hông nè ở hai cái mép ở hai bên thân hông nè ta có chừa ra hai cạnh sử dụng cho mình kim khâu ha và chỉ khâu cùng màu nè tạo một gút sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái phần lót thân hông đây thì ban đầu mình có chừa ra một cm ở đây nè thì khi khâu các bạn cũng gặp cho mình hai bên lại mình sẽ gập vào trong ha đây ta sẽ tiến hành khâu một nửa thôi nè tức là từ cái đoạn à, à, mà mình dây khóa kéo nè khâu từ bên hông này qua một nửa đến chính giữa rồi ha thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ tiếp tục khâu cái cạnh còn lại cạnh còn lại thì cũng làm tương tự ha ta cũng gặp cái mép này lại sau đó mình cũng khâu ở chính giữa cho đến cái bên thân hông thôi nè như vậy là mình sẽ có được cái phần khâu như thế này đây ha tiếp tục mình sẽ đảo ngược lại lộn cho mình cái mặt phải ra ngoài thì hai bên thân hông của mình nó sẽ như thế này các bạn sẽ giữ cho mình cho hai bên thân hông nó phẳng lại với nhau nè đây sau đó mình sẽ sử dụng kim và mình khâu một đường thẳng xuống dưới theo mép như thế này ha đây các bạn có thể dùng tay hoặc là dùng máy để khâu cái đoạn này cũng được thì khi khâu như thế này bên trong của mình nó sẽ hoàn tất ha bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại để mình nối thân dưới đưa cho mình cái phần lót vào bên trong hết sau đó các bạn sẽ viền cho mình một hàng mũi đơn thì để viền được hàng mũi đơn ở đây nè ở đây mình không có chân móc rõ ràng mà mình chỉ có những cái chân móc mình móc các mũi đơn thôi ha thì ta cứ móc vào những cái chân móc như thế này chân kế bên móc một mũi móc đơn nè kế tiếp một mũi móc đơn cứ đâm kim lần lượt vào các cái chân móc liên tiếp với nhau móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha khi các bạn viền cho mình đến cái góc mà mình nẹp mũi đơn ở đây nè thì hai cái chân móc mà mình nẹp mũi đơn đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân mũi đơn mà mình nẹp hai mũi đó lại của cái hàng viền ha móc vào một mũi móc đơn sau đó tiếp tục di chuyển xuyên qua chân kế bên tức là ở đây hai cái chân móc mình nẹp thành một mũi đơn nó sẽ không tính ha cứ nẹp cho mình qua chân kế bên sau đó nẹp tương tự cho các chân móc còn lại viền tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã viền cho mình được đến cuối vòng móc nè thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc xoắn ốc cho mình ở cái phần thân này thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi đơn mà ta viền đầu tiên móc vào đó cho mình một mũi móc đơn như vậy là hàng móc của mình nó sẽ không có điểm kết thúc ha và tổng số mũi móc mà mình có được lúc này nó sẽ bằng với tổng số mũi móc ở cái phần thân phía dưới nè bây giờ mình sẽ móc thêm 3 cm để mình à, có được cái đoạn mà mình chừa ra ở cái phần à, vải lót nè thì các bạn cứ móc sẵn ốc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Tương tự cho đến khi mình đạt được chiều cao 3cm ở cái phần viền này ha. sau khi hoàn tất cho mình thêm nhiều hàng móc được 3 cm theo cái chiều cao này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài lưu ý điểm kết thúc của mình nó sẽ thẳng hàng với một cái đường g mà mình nẹp vào ở đây ha cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nè thì cái đoạn len đó nó có thể quấn hai vòng của phần miệng ba lô tiếp tục mình sẽ sử dụng kim khâu len xỏ cho mình cái sợi len này vào phần thân dưới của ba lô ban đầu mình có móc thêm một cái đường viền nằm ở bên trong nè thì mình sẽ khâu với những cái chân móc ở đây ha bốn góc nè khi đã chia được cái phần thân dưới rồi nè thì ép sát cho mình cái góc đầu tiên với cái đường móc nằm thẳng với cái đường gân ở phía trên nè đâm kim vào chân móc hả ở phần thân trên và cái đường móc nằm bên trong của phần thân dưới nè ta sẽ đâm kim vào hai cái đường móc mà nó song song với nhau như thế này sau đó khâu lại ha tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp của phần thân trên thân trên thì móc luôn vào chân móc còn thân dưới là mình đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong ha kéo cho sợi len nó được chắc chắn lại nè ta sẽ khâu tương tự cho đến hết khi các bạn đã khâu cho mình hoàn tất được thân dưới với thân trên rồi nè thì có một cái đường g ở phía dưới này các bạn sẽ tiến hành dùng tay và ấn nhẹ cho cái đường g này nó thẳng lên trên ta sẽ hoàn tất được phần thân ba lô như thế này ở mặt sau các bạn sẽ khâu cho mình thêm hai cái khuyên d ở phía dưới để mình có thể gắn cái dây cài vào nè bên trên thì mình sẽ bóc một cái sợi dây quai và gắn cái khoen đê ở chính giữa nè thì cái sợi dây quai này các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như cái phần dây đeo độ rộng của phần dây đeo tầm khoảng 4 ờ, ờ, cho đến 5 mũi móc đơn ở mỗi hàng móc ha phần dây bên trên thì móc cho mình một đoạn vừa đủ ngắn sau đó mình sẽ cắt một sợi len dài khâu cho mình từ đoạn này đến chính giữa dính giữa thì mình sẽ khâu một cái khoen đê sau đó mình sẽ khâu bên còn lại ta sẽ được một cái dây sách như thế này còn cái sợi dây quai thì cũng tương tự móc cho mình có cái độ rộng tầm khoảng 4 cho đến 5 mũi móc đơn ở mỗi hàng sau đó gắn cái khoen canh chỉnh ở một đầu trước đầu còn lại thì các bạn sẽ xỏ qua cái khoen đê ở bên trên sau đó mình sẽ mới tạo cái phần à, à, canh chỉnh ở đầu còn lại ha đây xỏ vào trước như thế này và để gắn được cái khoen canh chỉnh vào nè ta sẽ đâm à, cái sợi dây từ dưới lên trên sau đó tiếp tục từ trên xuống dưới đây tiếp tục là mình sẽ tiến hành đưa cái càng cua vào bên trong cái sợi len thừa mà mình chừa ra nè sử dụng kim khâu hả xỏ sợi len vào sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái đoạn này với cái thanh nằm chính giữa của khoen canh chỉnh mình sẽ khâu làm sao cho nó bám vào cái thanh chính giữa đó ha mỗi chân móc các bạn có thể đâm kim cho mình hai lần để cho cái đường khâu của mình nó được dày dặn hơn khâu cho đến hết các cái chân móc ha thì mình sẽ được một cái đầu bên này các bạn sẽ tiến hành gắn cho mình cái càng cua này vào trong cái khoen đê nằm bên dưới như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái sợi dây đeo như thế này và để cho ba lô của mình nó được đẹp hơn thì ở phần thân trước các bạn có thể trang trí cho mình thêm hoa hoặc là thú bông để cho ba lô của mình nó thêm xinh xắn hơn thì những cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác và cũng có thể đổi màu tăng size hoặc là giảm size để phù hợp cho lứa tuổi mà các bạn sử dụng như vậy là mình vừa hoàn tất được cái mẫu ba lô xinh xắn như thế này ha chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu ba lô này